chào anh em nào mà đang à, theo dõi cái à, video của tôi nhé thì à, cái video này tôi cũng không làm gì về những cái đồ chơi cờ bạc hay là những đồ chơi mà nó giúp cho anh em đi chơi bông vụ của anh em đạt hiệu quả cái video này là tôi uh, giới thiệu cho anh em những cái bộ hột uh, bông vụ trong Đấy, những bộ hột bông vụ trong như này Đấy thì nói chung là cái hột bông vụ trong như này thì anh em uh, không sợ gì về bất cứ những cái gì cái tăng tích của nó nhé đó nhìn bộ hột cũng rất là đẹp đúng không anh em đây, đây là cái bộ hột uh, bung vụ mới nhất 2020 này Đấy, bung vụ trong suốt nhá Đấy. rất là trong như thế này thì anh em đấy đi đánh nó mới xanh chín nhá Đấy. Đấy hột trong mặt đẹp à, để tôi sẽ quay để quay cho anh em thì là anh em lấy bao nhiêu ly cũng được nhá bên tôi có cung cấp tất cả những cái ly đấy, của cái bộ hột công vụ đấy thì ngoài ra đấy, ngoài ra thì bên tôi còn có những cái đồ chơi về bông vụ đấy, đồ chơi bông vụ thì anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình nha thì là anh em cứ liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em những cái đồ chơi những cái đồ chơi bông vụ hay là những cái, à, cái cách chơi bông vụ nó hiệu quả nhất mật nhất này Đấy, cái bộ hột là Ôi, chết chết chết chết chết chết chết thì lo anh em nhá tôi cũng vẫn chưa biết quay thành thạo cho lắm đấy quay vẫn kém quá đó thì anh em nào mà mua cái bộ ờ, hột tài xỉu trong này à chết nhầm anh em nào mua cái uh, bộ bông vụ hột bông vụ trong này thì anh em cứ liên hệ với tôi nhé liên hệ với tôi qua số điện thoại màn hình à, anh em cần tư vấn gì về chơi bông vụ thì anh em cứ liên hệ ôi trời ơi gì vậy sao mình không biết quay mình quay kém quá lấy ngay cái đĩa nó bị trúng ở giữa nên là quay nó hay bị giật giật quay thực tế này đấy đó 12 ly 13 ly 14 ly đấy, đây là những cái size của cái bộ vùng vụ nhé đấy thì anh em nào mà muốn uh, sở hữu cho mình một cái con bông vụ anh em đi uh, quay bông vụ mà nó nó không có bất cứ một cái ờ, tăng tích gì Đấy, đây hoàn toàn là trong suốt nhá à. đúng không em toàn là trong suốt này đó đó ai vậy? lắc lắc kìa ấy ấy ấy đó Đấy, thì video này tôi làm video là hết chào tạm biệt tất cả anh em Đấy, anh em nào mà muốn tư vấn về đồ chơi bông vụ hay là đồ chơi bông vụ như bông vụ bông vụ báo dung không tang hay là bông dụ à, báo dung sáu mặt Đấy, thì anh em cứ liên hệ với tôi nhé thì uh, anh em nào mà muốn sở hữu cái hộp bông vụ trong suốt này thì anh em cũng liên hệ với tôi chào anh em